Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhà ngoại giao Nga từ chức vì phản đối chiến tranh ở Ukraine Một nhà ngoại giao Nga đã từ chức để phản đối cuộc chiến đẫm máu và ngu ngốc do ông Putin phát động tại Ukraine Ông Boris Bondarev tham tán phái đoàn đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ đã gửi một bức thư cho các nhà ngoại giao đồng nghiệp để thông báo về quyết định từ chức của mình. Đây là hình ảnh Nhà ngoại giao Boris Bondarev Boris Bondarev nói với BBC rằng ông biết quyết định lên tiếng của mình có thể đồng nghĩa với việc Điện Camry coi ông là kẻ phản bội. Nhưng ông vẫn giữ nguyên tuyên bố, trong đó mô tả cuộc chiến là tội ác chống lại người dân Ukraine và người dân Nga. Đó chỉ là một lá thư với 7 đoạn được viết sát nhau trên một tờ giấy khổ A4. Nhưng trong các hành lang của Liên Hợp Quốc, lá thư này được nói đến nhiều hơn cả nhiều nghị quyết đã được biểu quyết trong khóa họp hội đồng. Và Moscow cũng chưa đưa ra bình luận về việc này. Nga đã thẳng tay đàn áp những ai chỉ trích hoặc đi ngược lại những cách tường thuật chính thức về cuộc chiến mà Nga chỉ coi là một hoạt động quân sự đặc biệt. Trong lá thư được đăng tải trên mạng xã hội và gửi tới các đồng nghiệp ngoại giao, ông Bolero giải thích rằng ông đã chọn kết thúc sự nghiệp 20 năm phục vụ vì ông không thể tiếp tục tham gia vào trò lỗ bịch đẫm máu, ngu ngốc và hoàn toàn không cần thiết này. Đến hình ảnh nhà ngoại giao Boris Bondaro tham gia một phiên họp của Liên Hợp Quốc. Người nào vạch ra cuộc chiến này chỉ muốn một điều duy nhất là nắm quyền mãi mãi, ông Bondaro đã viết. Để đạt được điều đó, họ sẵn sàng hy sinh nhiều mạng sống. Hàng ngàn người Nga và Ukraine đã chết vì điều này lá thư cũng không do dự cáo buộc cơ quan cũ của ông rằng Bộ Ngoại giao Nga quan tâm đến sự dối trá và thù hận hơn là ngoại giao. Khi được gửi đi lá thư, lá đơn từ chức mang tính phê phán kịch liệt. Nhà ngoại giao Boris Bundero đã không do dự chỉ trích Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Lyovarov và cuộc tấn công của Nga tại Ukraine. Ông viết, chiến tranh xâm lược, tội ác nghiêm trọng nhất, hiếu chiến, dối trá và hận thù. Thật hiếm khi nghe những lời như vậy từ một quan chức của Nga. Trong 3 tháng kể từ khi Vladimir Putin phát động điều mà vẫn gọi là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, mà hầu hết thế giới gọi là chiến tranh của Nga tại Ukraine. Có rất ít dấu hiệu cho thấy sự bất đồng công khai trong các thể chế nhà nước Nga. Đây là hình ảnh nữ nhà báo Nga Marina cầm bảng phản đối chiến tranh ngay trên sóng truyền hình trực tiếp của kênh tin tức quốc gia. Và câu hỏi đặt ra là các nhà chức trách Nga có lúng túng hay không? Chắc chắn rồi, họ muốn làm rõ rằng bộ máy nhà nước ở đây hoàn toàn đứng sau quyết định xâm lược Ukraine của Tổng thống Putin. Nhưng một lá đơn tờ chức không có nghĩa là nhiều người khác sẽ làm theo. Ông Bodero thừa nhận rằng ông ấy thuộc nhóm thiểu số. Ông ấy tin rằng hiện tại hầu hết các quan chức trong Bộ Ngoại giao Nga đều ủng hộ đường lối chính thức và ủng hộ hoạt động đặc biệt của Điện Kremlin. Họ đang dối trá. Nhà báo Nga phản đối chiến tranh Ukraine đã phát ngay trên truyền hình TV khi cô trao đổi với BBC và trả lời đài phát thanh BBC ông Bondaro nói rằng ông không thấy bất kỳ giải pháp nào thay thế ngoài việc từ chức. Tôi không nghĩ rằng việc này sẽ thay đổi nhiều, thành thật mà nói, nhưng tôi nghĩ nó có thể là một viên gạch nhỏ và bức tường lớn hơn mà cuối cùng sẽ được xây dựng. Tôi hy vọng là như vậy. Ông Bonaro đã tiết lộ rằng cuộc xâm lược ban đầu đã được các đồng nghiệp ngoại giao của ông ghi nhận với niềm hạnh phúc, sung sướng và hưng phấn. Vì thực tế là Nga đã thực hiện một số bước đi quyết liệt. Bây giờ thì họ họ ít hài lòng hơn với điều đó bởi vì chúng tôi đang đối mặt với một số vấn đề, trước hết là về vấn đề kinh tế nhưng tôi không thấy rằng nhiều người trong số họ sẽ hối cải và thay đổi quan điểm của mình, ông nói. Đây hình ảnh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Họ có thể trở nên ít quyết liệt hơn một chút, ít hung hăng hơn một chút, nhưng sẽ không hòa bình, ông nói tiếp. Tuy nhiên, ông Bonaro viết trong bức thư ngỏ của mình rằng ông chưa bao giờ xấu hổ với đất nước của mình đến như vậy, như vào ngày 24 tháng 2 khi cuộc xâm lược bắt đầu. Không rõ liệu Bolero có phải là nhà ngoại giao đầu tiên từ chức hay không, mặc dù chưa có ai khác lên tiếng công khai. Ông Bolero không ảo tưởng rằng Moscow giờ đây sẽ coi ông là kẻ phản bội, nhưng lưu ý rằng ông không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp. Ông nói, tôi chỉ từ chức và nói lên suy nghĩ của mình, nhưng tôi nghĩ tất nhiên tôi phải quan tâm đến sự an toàn của mình, ông cho biết. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng chơi lớn dốc sức tàn, nắn gần tam trụ. Trong tứ trụ, ông Nguyễn Phú Trọng là già nhất, có sức khỏe yếu nhất, nhưng ngược lại quyền lực của ông là vô đối. Ông Nguyễn Phú Trọng lớn tuổi hơn phần còn lại của tứ trụ lên tới khoảng 20 tuổi. Nghĩa là ông Trọng so với Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng như là bậc cha, bậc chú vậy. Một ông già, răng đã long, đầu đã bạc, chân yếu, gối mỏi mà vẫn cứ đứng sừng sững giữa những ông đang ở thời kỳ chiến mùi nhất về phong độ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, quyền lực vẫn rất mạnh. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 là một minh chứng về sức mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng. Ý là sức mạnh chính trị. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc liên minh với ông Tô Lâm đấu với Phạm Minh Chính để giành lấy chiếc ghế của ông Trọng. Nhưng cuối cùng thì làm sao đây? Ông Trọng vẫn sừng sững không ai có thể lay chuyển được. Thậm chí sau hội nghị, ông Trọng còn muốn chứng tỏ sức mạnh vô đối bằng cách bắt nhiều người hơn. Đấy là thông điệp mà ông Trọng cũng muốn gửi cho các phe đối thủ trẻ tuổi của ông. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2022, Bộ Chính trị quy định bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nói chung là tứ trụ. Không biết vì lý do gì mà Bộ Chính trị lại nảy ra ý tưởng là sửa lưng bốn vị trong tứ trụ. Đây là quyết định khá bất ngờ. Người thực hiện công việc này chính là ông Võ Văn Thưởng, thường trực ban bí thư. Ông Thưởng chính là cấp phó của Nguyễn Phú Trọng. Ông Võ Văn Thưởng là người đứng vị trí thứ 5 trong Bộ Chính trị, sau ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Vậy thì ông Võ Văn Thưởng dựa vào sức mạnh nào để có thể ban hành một quy định các chức vụ của tứ trụ như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội được Thực tế thì những gì ông Võ Văn Thưởng đưa ra chỉ là làm theo lệnh của Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Được biết, dưới danh nghĩa kết luận của Bộ Chính trị, ông Thưởng kết luận chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở có 3 nhóm, quy định từ trung ương đến địa phương nhưng đáng nói là nhóm cao nhất, tức là 4 vị trí cao nhất trong Bộ Chính trị mà dân thường gọi là tứ trụ. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, đại diện của Bộ Chính trị ra quy định cho tứ trụ. Bản chất của nhà nước Cộng sản Việt Nam là cá nhân quản lý nhưng lại luôn lấy danh nghĩa tập thể nên mới có chuyện khi sai thì không ai chịu trách nhiệm cả mà đổ lỗi cho tập thể. Việc lấy danh nghĩa tập thể là có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là sẽ dễ dàng thoát tội khi làm sai và cái lợi thứ nhì là lấy danh nghĩa tập thể thì mệnh lệnh nó mới mạnh. Trong trường hợp này, ông Nguyễn Phú Trọng đã lấy danh nghĩa của Bộ Chính trị để trồng lên nhóm tứ trụ những quy định mới Quy định càng ngặt nghèo thì đối thủ chính trị sẽ dễ bị sai phạm. Đấy là một cái bẫy. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ thua tam trụ còn lại ở về vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, ở phần kinh nghiệm và tuổi đảng và sự cáo già thì ông Trọng hơn phần còn lại rất nhiều. Ông Trọng muốn vững ngôi thì ông luôn phải có cách hành động nắn gân như vậy, mục đích là để nhắc nhở lớp trẻ là cần phải đợi đến khi ông không thèm quyền lực nữa thì hãy ra tay, nếu không thì nhận hậu quả khôn lường. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang áp đặt chơi trong tứ trụ. Dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, nhiều người từng có triển vọng rất lớn có thể thay thế ông. Thế nhưng, người thì nhận cái kết quả bi thảm, người thì không được toại nguyện. Trước ông Võ Văn Thưởng, có ông Đinh Thế Huynh đã bị bệnh một cách bí ẩn rồi lui về hậu trường chính trị và im hơi lặng tiếng cho tới ngày hôm nay. Còn ông Trần Quốc Vượng thì lại không sơ mũi gì được. Vào cuối nhiệm kỳ đã phải về vườn. Ông Trần Đại Quang thì cũng đã bị bệnh và chết một cách hết sức khó hiểu. Đây là lời nhắc nhở của Nguyễn Phú Trọng dành cho ông Nguyễn Xuân Phúc đừng có mà tham quá, tham quá thì thâm chứ chẳng được gì. Hiện nay nếu ai khôn ngoan thì nên đợi, đợi đến khi nào ông Nguyễn Phú Trọng nhả ra rồi chiến. Nếu vội mà chiến nhau giành ghế quá sớm thì không tốt cho sự nghiệp chính trị của mình. Không biết ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng có hiểu được vấn đề này hay không?